bài này có vẻ em la banh nóc luôn đó ờ, nhà mình mà có điều kiện mà tội gì không la la cho nó đã về nhớ nghe bài tai hư của anh nha <laughs> cái này là tai anh là quá hư rồi đó hư nhưng mà cái cái hư của anh làm cho người khác sướng tròn chay không được đâu tròn chay đâu Nước tiếp cái đúng không đời sống hiện đại đôi lứa yêu nhau gia đình hạnh phúc đẳng cấp duy duy nguyễn doanh nhân thành đạt luxury home gym bay đi chỉ bài khác bài tới, bài tới, bài tại sao tại sao ok bài trước bữa khác tập bữa tập tại sao bài luôn càng Nani? đứng giống anh vậy nè đứng đúng rồi nè ok đó ờ không cái tay đưa lên buông vậy xong rồi kéo xuống ừ. thẳng ra thôi đó men xuống là phải nhấn thẳng xuống nè đó ok động tác là có tên là tricep foot down tricep foot down đây hả để để để cái này đây đúng okay. không thế bắt đầu đúng không cái chân nữa đó nó rồi đừng có đứng em đứng cái kiểu như anh này ờ đó anh thấy cái đồ gối đâu có thẳng thẳng này thẳng nè ờ. em nhìn nè về là thẳng nè còn về là đúng nè đây được chưa đúng ờ rồi. đó lóc cái chỗ này lại ừ cái người cứ chậm chậm không sao đâu không phải thẳng tay xuống nó cái động tác đó là bắt cuối là dày nhớ chưa rồi lên giữ cùi chỏ lại không chạy rồi xuống đó gồng tay lại ờ. à. ok <laughs> ok đó à? À? đó à? đó em la banh nóc luôn á ờ. nhà mình mà có điều kiện mà tội gì không la la cho nó đã la để bọn nó bớt chửi đi la la Ồ bài này tấm miễn phí mà, quay luôn à? Tập chậm thôi Nhà có điều kiện mà, quay đi ừ. sơ sơ hai chục cái chứ mấy trời mấy cái rồi đủ này. rồi rồi Ăn rồi, rồi. có gì lên tạ thật nhiều quá đây là đã cho anh em em em em dạ chỉnh giùm anh cái ghế cái cái tạ nặng nặng lên chút à tượng ghế nhiêu ký ta ờ đường ống đi hả rồi được không từ từ kiếm đồ vịnh cho đã vô <laughs> wow cứng ha quay thâm dữ rồi, trời da dạ, nó đen hơn chút xíu thôi chứ không phải thâm no, no, no, vô vô vô vô vô này dạ! à, à, à. gì kêu dữ trời phải đã xuống cái này ok phê này nè giờ tập nha ừ. như giống như nãy ừ. đứng đây nhưng mà xuống cái tay xè ra à. hai cái dây chạm đùi nhẹ ok à, lên đây lên thì bình thường xuống xòe ra chạm đùi nhẹ ví dụ như của anh á thì nó còn chạm được giày của anh em chân hả? của em á thì nó gần gần thôi chứ nó không chạm được nhanh nha hiểu chưa đó bài này là drop tricep foot down tay ờ ừ, rồi đó ê chụp hình được nào <laughs> nào vô thế vô thế dạ. đó thẳng tay thẳng tay ừ đó vậy nó mới ngầu đúng không khi mà chụp hình nè cái mặt là lợi mặt nè lấp qua đây một tí à. rồi <laughs> chỉnh stylist luôn đó nha photoshoot luôn thẳng tay ừ tập nó có đẹp ok ok ok ok ok như rất bồ vậy đó yeah. à. wow. à. đó chưa ghê dữ chưa giữ trời máy xịn mà chúc anh cho em tập một tập một bài rất là bá đạo luôn mà chỉ có dạ. máy này mới có thôi còn giờ qua đây coi anh tập đi đề mê nó vậy đó em à. đưa anh đi vào đêm mê lại anh rồi sao biết hay vậy ừ ừ ừ ờ ờ, ừ. ờ. Dạ. ờ. tập dạ. lên nữa nổi không dạ. trời la Khánh là Khánh là Vô Mạnh dữ Ok Lên Xuống Cố lên Cố lên anh ơi, Sao giọng mình nó chua chát dữ rồi Lên Giữ Ah thôi rồi rồi hết nổi rồi lên tạ mới nổi thôi lên nữa đi lên tạ cho lá coi ôi không em em em phụ mà nhớ dê dạ. lê bước đều kích rồi dạ. thở ra cô dạ. chưa ok lê lên lên à, mệt quá mệt hả phun cây đừng chọc anh cứ phun cây cho anh anh giận lắm rồi bài này có vẻ bài này có vẻ sai anh em ơi trong đời các em có tập tạ gì mà chưa ghim chưa con mệt quá cái đó là giá trị của partner người đồng hành thôi thật ra dạ. thật ra nhỏ này nó ngồi với anh nó, không được gì trơn các bạn được cái là có một người nó bút cảm xúc mình thôi anh học không được gì là sai thứ nhất là ừ, động lực thứ hai là được tạ nặng thêm tạ không nặng em ngồi đây mà nặng gì em ngồi đây không nặng gì hết động lực thì đã có tức là khi anh la có em rên động động khi khi anh la khi anh la có em gọi là là là thưởng thức cái gì đó không biết nữa nói chung là ý là có một người phiêu theo anh ờ à, đúng rồi đâu có người phiêu cho anh ok dạ. dạ dạ nữa không nè chứ đâu phải là anh nói thiệt không phải là có em em mới tập nổi vậy nhưng ờ. mà ý anh nói trong chim nó có những cung bậc cảm xúc và thêm màu đúng không nên các bạn mua mua mua máy giống như Nguyễn đi rồi xong các bạn gù gái về tập là các bạn ok rủ bạn gái về tập ờ rủ bạn gái về tập nè anh vẫn tập được bình thường có khí khô đâu ngán à. Ờ. Tây Giang Rồng yêu em bằng tất cả Đời thành công trên muôn ngã tình xoay Diêm chúa mà Ok Ok à, Các bạn cứ nói tôi này nọ Các bạn cứ nói tôi là dê gái mê gái Nhưng mà đàn ông họ giờ không mê gái mê gì đó là cái đó mình không bao giờ phủ nhận hết nhưng mà mình là gì mình sống mình có cảm xúc để bây giờ để tập động tác tiếp theo á thì em có thể nhắn cho em tập cũng được nhưng mà mất công mất công hiểu không nó quá trời dây luôn nè đó nó quá trời đồ luôn gắn ở đây em tập được không ờ. em đứng đây nè thấy không em ra đây nè xong cái em xoay người lên cái này không em tập vẫn được phải không ờ. đó đây nên là khoe function của máy nha các bạn cái này vẫn tập được nhưng mà thường em mua cái ờ, ok về tập mình xếp đi đây đúng không không em đi vô trong anh chỉ cho cách ra từ từ bây giờ anh thả con dây vô trong đi em quay người lại ờ em thả con vô trong đi anh chỉ cho cách ra từ từ rồi em bước ra em cầm kéo bình thường ở dưới đây thôi ờ ok đi ra tới đây nè ừ. xong cái em xoay người em xoay người em mới xoay người vậy nè đó ok hiểu chưa rồi, rồi. xong cái tay để thẳng rồi dứt dạ. ok ok đó đó yeah. Dạ dứt <laughs> dứt gì vậy không nó không thẳng ok nó sai sai ừ ấy dứt rồi xong chừng nào hạ đó yeah. nói anh chỉ cho hạ yeah. rồi hạ để vậy nè quay người quay người ờ rồi thả cái tay ra từ từ ừ. kéo vô đúng tay đó hả nhưng mà tháo vậy đó ra đi nó nó phiền quá qua đây tập cho nó dễ tháo vậy đó ra anh thì tập dày anh tập nặng hơn nhưng mà anh minh họa trên vậy thôi ok đúng không nè nhìn cái cây này không mình đứng đây nó gần hơn dễ hơn nè ừ. xong mình xoay ok ok ok, ok Ừ. không ôi sao cái này giống giống cái gì vậy thì giống nhưng mà qua đây tập à ý là có người dùng máy kia thì mình sang đây mình dùng máy này đúng không form game mà ai đâu dụng ý người ta nói giờ uh, ý ý ờ, hai người đó anh đang quảng cáo máy tức là ví dụ như bạn nó ít tiền bạn mua một trong hai thôi bạn nó nhiều à. tiền bạn mua mua được hai máy chứ <laughs> này tập nha tầng nào trả góp mà mua hai máy đi ai biết mình trả góp đâu rồi bài tập cuối cùng của buổi tập ngày hôm nay nha các bạn rồi ai trời vũ phàm tập lợi mặt nè chị ơi chị chị vô nghề mà chị không biết ấy đó lợi mặt chút góc nghiêng của người ta đẹp Yeah. Dạ. Dạ. Ok. Ờ. Thật ra không ok, anh biết không ok chỗ nào không? Chỗ nào? Vì anh cho em kéo nặng quá ha. Thôi ờ, đỡ. <laughs> No, no, no, no. Không kéo nữa hả? Làm gì? Em, em thêm tạ. em thêm tạ hả? À. Đâu thêm tạ hả? Ghê vậy. Nè, cầm cây này kéo xuống rồi, nó xuống rồi đẹp sao cũng khoe tội gì trông kéo khoe rất khoát lên Ôi, okay. lên toàn bằng nó khắc okay. hẳn nó yeah. Dạ! Ờ. <laughs> dứt nặng nữa hả yeah. cuối giờ đúng không cứ giờ đuối rồi phải không à tạo thế tạo thế yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. nè rồi xong cái này anh nói thôi anh không anh, anh, em cần tập Ồ. Ờ. thật ra là những cái bài bên kia đó là anh đưa cho em tập cho biết máy thôi chứ em có gắn vô đây em chơi được không nè ờ. đúng không lắm chưa gắn he đúng không em gắn vô đây em chơi bình thường ờ. đó thế là nghèo nghèo quá mua một máy đúng rồi ok facebook facebook em play chơi ờ cũng được luôn này được hết yes. còn nhiều lắm Đúng rồi Mai mốt tập Thôi, tiếp Lần nào mua trà góp mà mua hai mấy anh Bye bye các bạn Một buổi tập đầy ờ, thú vị, đầy ý nghĩa đúng không các bạn Em ờ, chào các bạn đi em Bye bye mọi người, hôm nay tập đến đây ờ, chưa mệt lắm nhưng mà chắc là phải về thôi vì vì nhà hơi xa với lại Covid, Covid nó sợ bị phong tỏa, về sớm Chưa mệt Chưa, mệt Chưa mệt hả? Chưa mệt Đó, chưa mệt, chưa mệt Tại vì máy xịn quá, tập đâu có mệt đâu, tập đâu để mệt đâu, tập để sướng, tập để đã, tập để đẹp tưởng đâu mệt rồi có quà rồi chưa mệt thôi à không mê tôi cái gì rồi à, bây giờ anh sẽ cho em trải nghiệm một cảm giác phê nhất cuộc đời em luôn đó là cảm giác được massage sau buổi tập cảm giác này là phải à, thuê pt mà có vip nó có nha em có thường có đâu <laughs> à, hôm trước là tập gym à, mình tập à, em tập mông với đùi đúng không đúng rồi thì bữa nay anh sẽ massage phần mông đùi rồi à, ngày mốt ngày kia anh sẽ massage cho em phần vai tay ừ. rồi à, ngày tiếp theo nữa tập lưng anh sẽ massage cho em phần lưng ừ. đó thì anh à, cái massage nó có tác dụng thứ nhất là làm cho em phê hơn sướng hơn nói chung là nó nó nó thư giãn hơn nhiều rất là rất là đã và thêm một, một phần nữa là kiểm tra coi cái buổi tập của mình nó có hiệu quả không đó, nếu mà anh ấn vô phê thì nó mới hiệu quả ấn vô không phê là buổi tập không hiệu quả nha rồi đầu tiên mình à, khởi động cái dạ. anh nhẹ đô hơn nữa hả mạnh dạ. nữa đi anh mạnh nó đã không à ok thì mông bây giờ mông á thì à, nó sẽ có hai phần này nhất đó okay. phần này ok oh. vô không vô không vô nhất đau mạnh lên mạnh lên đau nhưng mà xuống không à. đau mà xuống hả à. à. <laughs> à giờ nhớ nghe bài tay hương của anh nha <laughs> Cái này là tay anh là quá hư rồi đó Hư nhưng mà cái cái hư của anh làm cho người khác sướng Đúng lên Tiếp tục đi Rồi ok chưa Ok, mạnh lên tí Nữa hả? Nữa thôi ơi, nay chứ nay đô mạnh là ta Rồi, nè Ok Đừng có gồng người ta massage mà gồng thả lỏng thà nhẹ nhẹ thôi yếu rồi đập ra gió nhẹ thôi có cái nữa quan à. trọng nè ok rồi xong chưa rồi rồi tới ở ngoài đây á thì phải dùng hai cái này không, không à. cái gì vậy em mới mới nhá nhá thôi rồi à, la đi rồi hả đúng không <laughs> nè anh, anh chỉ cho em để 11 anh đi massage luôn nha sợ mới lại học quá ủa nè massage mông á là dùng ngón cái ok hả nhớ nhớ chưa nhớ ở chỗ này nè đó chỗ này nè đó dùng mình dùng ngón cái mình mình mình massage còn nếu massage không á thì mình dùng cái lực của hai cái bàn tay nhẹ rồi hả nhẹ rồi hả ờ, ok đau quá hả trời tại vì em tập em tập mông nó vô thì anh đụng vô nó mới đau còn nếu mà anh đụng vô em không đau khỉ khô gì trơn hết á là đâu có vô đâu Thấy không nhẹ nhẹ không vô không vô anh làm vô em nói không vô anh bỏ nghề mới sao vô vô vô vô đó. Dạ. À, dạ, rồi rồi thôi đâu có đâu mới có vô không anh free vậy thôi à ừ. còn muốn nữa phải có tiền hả muốn nữa phải có tiền đâu chưa cảm cảm nhận được rồi ừ, muốn là ừ, chỗ đó không vô lắm đây đây đây đây đúng đúng đúng đóng đâu đây đâu ờ không không cái đấy vậy đánh mạnh vô từ từ đấy có yếu đặt cái gió nữa <laughs> sao chưa chưa đau chưa đau phải không ừ. nếu mà anh nhấn như vậy mà em cảm thấy không có thốn mà không có ê ê không có gì đó làm cái em tập cái đùi sau nó chưa vô đó thốn thốn đúng không đó cái đùi sau là cơ đây nè nó anh lặn lặn nhưng mà nó không vô là coi như đùi sau ông tập chưa vô đó chứ không phải đâu à. được được đó là bữa đó là tập đùi sau vô là cái máy nó xịn đúng không à. xịn xịn đúng xịn. không rồi phải chuyển chỗ đi chứ xịn chỗ thì không à. <laughs> đó đúng rồi nó, à. nó phải hết cái đùi đi à. đó dọc dọc dọc à. đó ừ, trời ơi <laughs> Trang <laughs> Rồi bữa, bữa đó thì em chắc là không tập bắp chuối đâu Chuối này có tập đâu đúng không Em vừa hồi đó anh, anh thấy em có tập bắp chuối đâu bắp chuối em không có nhất đâu Thử thử đi Thử gì nữa thử Đâu mà Đâu gì Nhón nhón đó Tập ở nhà đó <laughs> Rồi thôi nằm ngửa ra đi Thao phim quá à Có bài đó luôn hả Ừ vậy cũng được Được đây đây đây đây, đây. ráng chịu đi đừng có đừng, đừng có cười rồi ủa gì vậy người ta phản xạ mà đây đâu phải là bắt xa đâu thôi xa cái nằm nữa đó nằm nữa thêm xíu nữa thôi tâm vi chút đỉnh thôi chứ đâu có không ta tiền mà kêu làm nhiều rồi bữa nay là chỉ là không ok ừ. cái này nhẹ nhàng thôi cái này vô vô nếu mà không vô là bữa không tập buổi trước không vô luôn á mạnh lên xíu ghê vậy nó đã đúng rồi trời ơi xoa xoa à, <laughs> kiểu tròn tròn đấy tròn tròn tròn tròn ở đây cái tròn tròn là vậy hả đó tròn tròn rồi đi múa má massage về bắn vô cái là nó tròn tròn rồi còn cái bàn tay người ta nó phải ờ, đi đường khác chứ tròn tròn <laughs> gì không biết đó <laughs> đó rồi quay quay quay tròn tròn bên này đi tròn tròn bên này đi tròn tròn Bài gì nữa vậy? Bẻ What? Nè Bẻ Căng đùi sau nè ờ. căng đùi sau đây nè Căng chưa? Căng rồi Đó ờ. Đừng có gồng nha Anh tự biết anh hương em gồng nó nó mới ấy đó à. Rồi Để để chân lên vai nè Đừng có thẳng quá Anh dặn rồi đừng có thẳng chưa Chưa vô hả? Ừ. Nữa nha Chưa có vô nữa Lão Đó à, Đúng rồi Tại vì đuôi em chưa nói hết cỡ mà Anh người người anh kéo lắm Rồi Đó là đùi sau nha Còn không có thì vậy đừng có đừng có nhõng cái mông lên gán để để để để để cái đi đó tao bẻ chân chết <laughs> lão lão là lão nè ok chưa chưa chưa hả chưa lão chưa hả rồi chưa rồi chưa được rồi làm im thì đương nhiên người ta làm tới thì cảm nhận phải nói ra chứ người ta lại bảo massage không có vô ừ, ừ. rồi thẳng cái chân này ra tới bên này không được à ok ôi sao bên này không đau ta no, tôi chưa làm đây đưa cái tay đây qua đây nè mạnh mạnh vô <laughs> rồi rồi xong tới đùi gói tới tới à, từ bài này đâu có tác dụng gì đâu trời tại em không tập bắp chuối bữa đó không tập bắp chuối đúng không ha rồi sao còn gì nữa không ta massage của anh chỉ có thế thôi hả trời ơi ta lão lão lão lão lão lão lão lão lão dạ. chịu nổi hả thôi thôi được rồi dậy được chưa gói cái màn bóp bóp đấy là thôi đi anh nó không có đúng nó không phải xoay xoay tròn tròn em nói tròn tròn ờ tròn tròn nè tròn tròn là vậy nè tụ đầu rồi nè thấy không nè tròn tròn thì có dầu anh ơi anh tròn chay không được đâu tròn này đâu nó, nó thiếu chất nhào đúng không thôi ờ. ờ, vậy đi xong phần massage nha các bạn